mai thực sắc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy Sinh ra là yêu nhau chẳng rời xa đâu